câu cho các bạn khủng long và xe khủng long nha Rồi, sơn hai Đây là các bạn khủng long chuẩn bị được sơn Xí, có cả bạn vịt nữa Dân bà trả vô nha mẹ ừ. Có, chiếc đẹp chưa Ý, đây là bạn mực <laughs> đầu đây là đầu <laughs> đầu tôi rất kín nha trong chơi trái chanh nó chẹp nè thấy nó chẹp không nó chẹp quá rất là nhiều màu cho màu này cho màu Đây là một bạn voi Elephant Đây là một bạn thẩm dâm <laughs> trời ơi <laughs> đầu vùng xong rồi nè <laughs> xong rồi cha ta đẹp quá cha ơi cho cho cái này dây chẳng biết rồi à. rồi mình sẽ tô là bạn khủng long giờ trong cho ở ờ, trong vịt chi Chúa chứ mãi thắp cưa Cha cha cho chậm quá trong cho dễ rồi nè Cha cha cho cho cho rộng là Trời ơi tôi cái đít cha cha tôi cái đít khủng long kìa Trời đất Trời đất cổ dài Ba vượt Nhi, bạn cùng long cổ dài này có vẻ rất hợp với màu đỏ Đây là màu gì? Đây là màu gì đâu? Màu đỏ Màu đỏ tiếng Anh là gì? Màu đỏ trắng là màu thẩm lâm đỏ dài <laughs> màu đỏ tiếng Anh là gì vậy cha? Màu đỏ là red stress đó phải <laughs> không phải rét thôi rất khó là mẹ đúng rồi mẹ sai rồi đó rét không bạch tuột đi đó là octopus con đừng có đạp lên con bạch tuột tiếng anh là gì nè đâu octopus octopus mẹ mẹ <laughs> sao đâu biết hay vậy còn nghe cha cha nói đúng không? Dạ, xong rồi Đẹp quá, tới con cá ngựa nha Yeah, đây là bằng cá ngựa Cá ngựa tiếng Anh là sea horse Sea horse Sea horse nha Con đạp lên quá trời Con ngồi về đi, cha cầm nó đi sao Nè, đồ, đồ, đồ ngồi đây đi, rồi cho cha bò đây nè vịt cổ đầu này Trời ơi <laughs> Con vịt cổ đầu dễ thương quá à. à, đây là các bạn là sống rồi nè Đây, tiếp tục là con khủng long cánh bường Sắp xong rồi, sắp xong rồi Nhà đầu muốn tô gì? Tô khủng long màu da cam đi

là em vịt <laughs> em vịt đầu á mình phải tô kín luôn tô hết luôn chạy chân tô hết luôn nè ừ. chạy chân giỏi không rồi bây giờ chỉ còn hai chiếc xe khủng long nữa là xong con một chiếc khủng long một chiếc xe khủng long nữa là xong rồi không yeah wow đây là các bạn khủng long sau khi đã tô màu xong wow 对。 xe tao biển số 4 này tặng cho các bạn nha Đâu vắng trụng mẹ Rồi ok Ok Wow Quá trời số bông màu đỏ luôn Yeah, sạch rồi nè Cầm tỏ cho có nó chết sạch hả <laughs> wow sắp sạch rồi sạch <laughs> rồi nè sạch chưa đó oh, sạch rồi nè của đâu sạch chưa sạch rồi rồi tắm cho em đi bây giờ chắc sạch chưa sạch chưa con cái củ nữa kìa <laughs> wow đẹp quá rồi sắp xong chưa các bạn sắp xong chưa chà bông chà bông nhẹ thôi nhẹ thôi văng lên hết tùm lum rồi ok nhiều sao bông quá rồi sao bây giờ cho chị bông nha rồi quá wow. đây là các bạn sau khi đã tắm xong tắm chè bông nữa Rồi bây giờ mình sẽ có cái nước nó màu đỏ như thế nào nha Wow Trời ơi Đó Đây là màu đỏ sau khi là tắm xong các bạn nè oh. Ghê chúa. Chắc thấm nhờ Rồi Hôm nay mình đã hoàn thành việc tô màu cho các bạn khủng long